Hello hello, xin chào anh chị em ạ. À. Hôm nay chúng ta thấy là dòng dầu khí đã có một cái phiên rũ bỏ rất là mạnh. Vậy điều gì sẽ diễn ra nếu sau quá trình rũ bỏ đó cổ phiếu dầu khí bắt đầu test và bước đầu một cái chu kỳ mới, chu kỳ mới ạ? Hello, xin chào anh chị em và các bạn có mặt trong cái livestream buổi tối ngày hôm nay ạ. À. à, trong buổi tối hôm nay Dũng chủ yếu tập trung phân tích vào cổ phiếu dòng dầu khí để cho chúng ta biết rằng là liệu có sóng dầu khí trong thời gian tới hay không có thể trước đây trong một vài tuần thì khi anh chị em hỏi về dòng dầu khí thì Dũng thấy rằng là cái khả năng dòng dầu khí bị rũ bỏ hoặc là khả năng dòng dầu khí bị điều chỉnh đó là rất cao và nếu chúng ta quan sát trong cái phiên hôm nay thì cái việc rũ bỏ cái việc điều chỉnh nó đã diễn ra một cách là quyết liệt vậy bao nhiêu anh chị em đã bán cái cổ phiếu dầu khí hôm nay bị rũ bỏ bị giảm mạnh thì có thể comment cho số 1 không ạ hãy comment số 1 nếu anh chị em đã bị bán cổ phiếu bị rũ bỏ cổ phiếu trong cái phiên hôm nay bởi vì cái điều này Dũng đã phân tích và đã chứng minh ở cái đoạn trước rồi bởi vì đây chính là một cái quy luật bất biến trong thị trường chứng khoán khi mà cổ phiếu đã bị nhiều người đeo bám khi bị nhiều người thì à, cứ tiếp tục đeo bám cho nó cứ nghe trên thị trường rất nhiều người rất nhiều hệ thống rất nhiều các phương pháp họ nói rằng là thị trường vẫn còn tốt cổ phiếu vẫn còn tuyệt vời và chúng ta mua vào và hôm nay chúng ta bị rũ bỏ và không biết ngày mai ngày kia thì cổ phiếu nó còn đi lên nữa hay không thì trong cái buổi tối hôm nay Dũng sẽ hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta phân tích bằng gì ạ à, VSM đó là cái đây, đây là một cái công thức phân tích kỹ thuật mà đa số tất cả những thiên tài đầu tư cá nhân họ ứng dụng à, họ ứng dụng và họ đã trở nên thành công và phần lớn tất cả anh chị em học viên cũng như là những anh chị em đã theo dõi Dũng trong suốt thời gian vừa qua đã ứng dụng thành công sẽ có những nhiều anh chị em đã thấy là đầu tư cổ phiếu mà mãi nó không lên được trong khi đó nhiều anh chị em thấy là mua là thắng Vậy ai đã thấy rằng trong những đợt vừa rồi đặc biệt anh chị em xu hướng dòng tiền những cái cổ phiếu nào Dũng đưa ra là gần như nó tăng hết vậy bí quyết gì để dẫn đến một cổ phiếu mua là nó tăng và chúng ta có thể biết trước được nghe thì có vẻ là giờ rất bí là bí hiểm nghe có thể là rất là gì ạ đó là một cái gì đó mà bí mật nhưng thực tế nó rất là đơn giản đúng không mọi thứ là rất đơn giản như chúng ta ăn kẹo nhưng có một số đám đông ở ngoài kia đến 95% thậm chí 96 và nhiều hơn số đó họ không biết bí mật này nên có rất nhiều video mà Dũng chia sẻ thì họ gì ạ à, họ vẫn nói rằng là nó lan man đúng không nó không tập trung nhưng nếu chúng ta thấy rằng là hôm qua anh chị em theo dõi về cuối video thì anh thấy chị em thấy là cổ phiếu nào đã gì ạ à, Dũng đã hướng dẫn chúng ta biết là khả năng hôm nay là nó có thể tăng có thể chạy và chúng ta biết rằng là cái việc mà nó tăng nó chạy từ những cổ phiếu FPT từ cổ gì ở cổ phiếu Techcombank Masan nhiều cổ phiếu khác BNG hoặc là trước đó có hàng nghìn cổ phiếu trong gì ạ trong suốt thời gian vừa qua Dũng chia sẻ mỗi một năm hàng trăm cổ phiếu Dũng đưa ra và chúng ta biết rằng là nếu chúng ta chỉ cần tổng hợp lại những cổ phiếu đó và sử dụng lãi kép là chúng ta sẽ thấy rằng là kết quả nó như thế nào Dũng biết là thời gian chúng ta đầu tư có nhiều anh chị em đầu tư mất gì ạ à? 10 năm và thậm chí là nhiều hơn thế nhưng chúng ta thấy là trình độ của chúng ta nó chỉ ở mức rồi gì ạ à? một đến hai tháng nếu anh chị em tiến bộ hơn thì khoảng độ một đến gì ạ à? hai năm nhưng số đó sẽ là rất là ít bởi vì chúng ta học chúng ta không có tư duy nên khi mà không có tư duy không nắm được được chu kỳ vận động của nó thì điều gì sẽ diễn ra vậy hôm nay Dũng sẽ cho chúng ta một cái bí mật để anh chị em biết rằng là nếu một cổ phiếu mà đang biến động lỏng lẻo nó đang dao động lớn thì điều gì diễn ra anh chị em để comment cho Dũng ạ một cái cổ phiếu mà nó đang trong xuống đi lên giá dầu đang là tốt mọi thứ đang là tốt tất cả mọi thứ đang tốt thì nếu cổ phiếu đó đang được nhiều người đeo bám tức là nhiều nhà đầu tư nhỏ lẻ đeo bám nhiều nhà đầu tư khác đeo bám thì chúng ta thấy điều gì ạ đúng không ạ đeo bám thì điều gì đã ra nếu phải Dũng bỏ có ai nhớ cổ phiếu BVS không ạ BVS đúng không có ai nhớ cổ phiếu này không ạ có ai đã từng quan sát cái cổ phiếu BVS không nhà mình đã ai mua cổ phiếu BVS từ điểm này không ạ nếu mua được thì hãy comment vào đây ạ hãy comment số 1 ạ. hãy comment số 1 cho Dũng ạ nếu ai đã mua được BVS từ giá khoảng 29 hãy comment số 1 hãy comment số 1 bởi vì những ai đã học về cái lớp khóa xu hướng dòng tiền đó chúng ta thấy là những cái cổ phiếu mà chúng ta gọi là bí mật bí mật bí mật chỉ dành cho anh chị em học viên bởi vì anh chị em ấy có hành vi có kiến thức có trải nghiệm có gì ạ à, có có niềm tin để theo những cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ còn phần lớn chúng ta sẽ không mua bởi vì chúng ta còn nghi ngờ bởi vì chúng ta còn gì ạ à, còn tiếc một gì điều gì đó hoặc bởi vì chúng ta đã còn mong còn đang phán xét ở phía bên ngoài kia kìa trong khi đó nhiều anh chị em đã có lợi nhuận ở mức cao rồi còn trong đó chúng ta chỉ nhìn vào đó sự may mắn đúng không đó là sự may mắn đó là và chúng ta oán trách bởi vì số phận chúng ta bởi vì cái tầm chúng ta nhận thức chúng ta bay tầm nào thì gì ạ à, mây tầng đó lượng đủ nào lượng ở đâu thì chất ở đó đúng không chúng ta có lượng ở đâu thì chất nó phải ở đó nên ở đây chúng ta thấy không có gì gọi là gì ạ à? không có cái gì mà gọi là ngẫu nhiên cả không có gì là ngẫu nhiên cả anh chị em ơi mọi thứ nó đều trong cái gì ạ à? tầm kiểm soát rồi ạ chúng ta biết là La radar khi gì ạ à? khi mà máy bay chê bay trên trời nó chúng ta nhìn thì những cái máy bay nó có thể bay hỗn loạn nhưng nó đã có tầm kiểm soát rồi nó đã có gì ạ à? nó cách đi của nó rồi một anh chị em có hỏi là DXG vậy DXG chúng ta đang quan sát ở đây nó so với các cổ phiếu khác nó đang ở đâu ạ đơn giản đấy ạ chúng ta đã nói về dòng cổ phiếu dầu khí nhưng chúng ta đang lại nói về cổ phiếu DXG thế thì câu chuyện nó ở đây là gì ạ nói về dầu khí thì hỏi DXG thế thì nếu Dũng trả lời cổ phiếu dầu khí hay là trả lời DXG nên chúng ta thấy là một lúc chúng ta không tập trung vào là không tập trung vào cái bài Dũng đang chia sẻ đúng không không tập trung vào những cái gì Dũng đang chia sẻ Dũng muốn nói ở đây với anh chị em các bạn là là chúng ta cần phải tập trung vào những gì Dũng đang nói ở đây bởi vì cái quan trọng là cái video này chỉ tập trung để giúp chúng ta nhìn ra cái cổ phiếu dòng dầu khí là mỗi một video là một chủ đề khác nhau nếu anh chị em có hỏi dầu khí dòng ngân hàng hoặc vài cổ phiếu dòng khác thì không biết điều gì sẽ diễn ra chúng ta chả học được điều gì cả chúng ta chỉ quan sát chỉ theo dõi mỗi thứ một tí và chúng ta biết rằng là một cái cốc nước này chúng ta đổ gì ạ à? đổ cà phê đổ trà đổ gì ạ à? mật ong đổ nhiều thứ vào trong cốc nước này thì cốc nước này nó là cái gì ạ à? vậy chúng ta nghĩ là cái cốc nước này là gì nếu chúng ta một mật ong một tí cà phê một chút trà một chút thì nó trở thành gì ạ à? cái sự hỗn loạn không biết nước gì ạ à? nó nhờ nhờ nó ảo ảo chúng ta uống không biết có uống được hay không vậy nếu chúng ta đang nói cổ phiếu tạo dầu khí chúng ta phải tập trung vào dầu khí đúng không ạ vậy anh chị em có cần phải comment là cổ phiếu nào trong dòng dầu khí không câu hỏi nó như vậy chúng ta cần phải comment nó là cổ phiếu nào bởi vì đã nói cổ phiếu dầu khí thì Dũng sẽ nói những cổ phiếu nào có gì ạ à? có khả năng lên cổ phiếu nào đang bị rũ bỏ cổ phiếu nào có chất lượng tốt hơn so với thị trường tuy nhiên anh chị em cần phải học hết học hết học hết anh chị em ạ à. phải xem hết video bởi vì một nhiều một vài anh chị em một vài người ở ngoài kia họ chỉ quan sát là nghe có vẻ dòng dầu khí nó tốt nên chỉ cần nghe một cách láng máng thôi à cuối cùng nghe không hết cuối cùng là không phải là cổ phiếu dầu khí nó tăng mà cổ phiếu dầu khí nó rũ bỏ cuối cùng chúng ta bị thua lỗ và chúng ta bảo là cái livestream này nó gì ạ à? nó nói là cổ phiếu dầu khí tăng nên cuối cùng chúng ta không mua chúng ta nhảy vào chúng ta mua sớm chúng ta gọi là khôn vặt anh chị em hiểu không ạ chúng ta gọi là khôn vặt và đấy chính là nguyên nhân dẫn đến gì ạ à? đầu tư thất bại vậy câu chuyện ở đây là gì ạ tất cả mọi thứ chúng ta cần phải chi tiết ạ nếu mà phân tích dầu khí dù chỉ phân tích trong vòng 5 phút là xong ạ nhưng về cơ bản bất cứ chương trình nào Dũng luôn luôn hướng dẫn chúng ta những cái kỹ năng đúng không những cái kỹ năng những cái cách để chúng ta phản ứng trên thị trường kỹ năng để chúng ta cách chúng ta phản ứng trên thị trường vậy nếu chúng ta có kỹ năng có cách phản ứng thị trường thì điều gì đã diễn ra điều gì sẽ diễn ra nếu chúng ta biết cách phản ứng trên thị trường chúng ta cần phải biết chi tiết cần phải biết là quy luật cần phải biết gì ạ cái quy trình nó vận động ra sao trước khi chúng ta có thể có những checklist thì chúng ta mua vào nên Dũng có quan tâm đến cổ phiếu dầu khí trong thời gian vừa qua đâu ạ à? không thể quan tâm nhưng hôm nay nhiều anh chị em thấy rằng là đang đau khổ vì bán cổ phiếu dầu khí ra vì đã thoát hết cổ phiếu dầu khí ra vì đang dằn vặt vì bán xong nó cuối phiên nó kéo lên và chúng ta thấy là đau khổ và cảm giác mệt mỏi nhưng uh, tại xem video của Dũng trong cái buổi tối hôm nay thì chúng ta thấy là dòng dầu khí có khả năng tăng tốc hay không cái mốc 200 điểm 2.000 điểm có khả năng bị phá vỡ hay không thực ra cái mốc 2.000 điểm nó không phải là mốc quan trọng yeah, à, cái mốc 2.000 điểm nó không quan trọng với Dũng thế nào ạ nó không quan trọng với hệ thống của Dũng thế nào và Dũng quan trọng nhất là từ đây từ cái mốc 1.400 điểm này nếu nó lên mốc 2.000 điểm thì Dũng lợi nhuận được bao nhiêu phần trăm 100 200 300 500 hay 1.000 phần trăm đấy mới là quan trọng có nhiều nhà đầu tư khi từ đáy nó lên đến đỉnh rồi mà vẫn đang bị thua lỗ và chúng ta vẫn tiếp tục gặm nhấm thua lỗ như vậy học mãi mà không lớn được thì tốt nhất là đừng đầu tư chứng khoán nữa đầu tư 3 năm 5 năm 6 năm 10 năm mà năm nào cũng thua lỗ đầu tiên thì chúng ta có lợi nhuận sau đó thì bị thua lỗ sau đó lại cuối cùng lại trở về cái mo ban đầu thì tốt nhất một là dừng hai là cần phải thay đổi thay đổi toàn bộ cái tư duy toàn bộ cái não của chúng ta đi ạ bởi vì chúng ta làm mãi mà nó không có kết quả và chúng ta cứ đổ lỗi cho thị trường đổ lỗi cho gì ạ à? chính phủ đổ lỗi cho cái bọn môi giới đổ lỗi cho nhỉ cái ông đào tạo chúng ta bị thua lỗ tóm lại chúng ta đổ lỗi cho rất nhiều thứ đúng không quá nhiều thứ để đổ lỗi và khi chúng ta đổ lỗi thì chúng ta mang sức mạnh của chúng ta đúng không cho người khác tôi ban tặng sức mạnh cho của chúng ta người khác chúng ta đổ lỗi cho gì ạ à? bitcoin thì rõ ràng là chúng ta đang gì ạ à? cho big boy một cơ hội để lấy tiền chúng ta đúng không nếu chúng ta đổ lỗi cho big boy thì big boy cho lấy tiền chúng ta nếu chúng ta đổ lỗi cho, cho môi giới đúng không môi giới chứng khoán thì môi giới chứng khoán lấy tiền chúng ta bởi vì họ gì ạ à, yêu cầu chúng ta mua mua bán bán mà chúng ta không chịu trách nhiệm bản thân nếu chúng ta đổ lỗi cho việc ông Dũng đào tạo chứng khoán mà không giúp chúng ta có thể chiến thắng được thị trường không giúp chúng ta có thể kiếm được nhiều lợi nhuận hơn thị trường thì hãy coi những cái người bạn xung quanh chúng ta đi ạ à hãy coi những học viên cùng học với chúng ta đi ạ à. tại sao họ đã kiếm được gần trăm phần trăm hoặc nghìn phần trăm trong khi đó chúng ta đang bị thua lỗ hoặc là đang cục lặn nên cái bài trò chơi đổ lỗi thực sự nó là bài bảo trò chơi mà của rất nhiều anh chị em của rất nhiều người chúng ta đổ lỗi cho vợ cho chồng cho những đứa con chúng ta thay vì vợ chồng những đứa con là động lực để chúng ta phát triển để nâng cao vị thế chúng ta để chúng ta tiến xa hơn để chúng ta gì ạ à? chúng ta có một cái niềm vui khi mà chúng ta phục vụ cho người thân chúng ta nhưng nhiều người lại coi cái việc đó là gì ạ à? nhiều người coi cái việc đó là gánh nặng nếu anh chị em này nếu anh chị em coi cái việc đó là gánh nặng coi như chúng ta đã chết từ ngay bây giờ đấy ạ Dũng nói cái điều này có biết Dũng biết rằng là nhiều anh chị em sẽ không vui nhưng điều này đó là gì ạ đó là sự thật điều này là sự thật nên đầu tư chứng khoán là môn khoa học nó dành cho những người đam mê nhưng phải có cái đầu nó phải có cái đầu tư duy ạ à. phải có tư duy cái quy trình cái xu hướng nó như thế nào phải biết rằng đâu là đúng đâu là sai phải tư duy đúng và cái việc mà chúng ta phân tích cổ phiếu dầu khí nó đơn giản lắm nó đơn giản đến mức là chả phải phân tích chúng ta cũng biết rồi rồi nói thật anh chị em bao anh chị em là sau cái video này chỉ cần nói cái thông điệp mà Dũng đang nói này, này thì anh chị em đã có thể nhìn ra cái kịch bản cổ phiếu dầu khí nó diễn ra như nào có comment cho Dũng số 100 đi ạ được không? khi mà Dũng chỉ cần nói cái câu chuyện này được anh chị em đã có thể comment 100 đi ạ comment 100 đi ạ nếu chị anh đã đã Dũng chưa cần nói chưa cần phân tích chưa cần làm gì cả anh chị em nó có thể phân tích được ạ nếu nếu anh chị em cảm nhận được ai đã cảm nhận được ai có thể phân tích được chỉ cần comment cho Dũng 100 rồi ạ đơn giản thế thôi ạ hay không ạ chưa có nói mà có nhiều anh chị em đã biết rồi cái điều đó nhiều anh chị em đã biết cách rồi thì tại sao họ đã kiếm được gì à? nhiều phần trăm lợi nhuận tại sao họ đã có thể trưởng thành hơn đơn giản tại sao dũng lại bảo cái cổ phiếu hôm qua này là SGS là hôm nay nó tăng đấy ạ anh chị em mua đi ạ à? tại sao cổ phiếu này ạ BVS là nó có điểm mua tốt hơn so với các cổ phiếu khác dòng chứng khoán đấy mua đi ạ có phải thế không ạ đúng không ạ anh chị em thấy không ạ tại sao nhá anh chị em thì ạ học cái khóa học xu hướng dòng tiền Dũng tin chắc rằng là sau cái khóa học này chỉ mất 3 buổi thôi ạ Dũng tin chắc rằng là anh chị em nếu mà đã cơ cấu hết danh mục mà chuyển sang những cái cổ phiếu mà Dũng chia sẻ thì cái số tiền anh chị em đâu có thể đạt được so với số tiền anh chị em bỏ ra là tương ứng khoảng 5 triệu đồng nó sẽ hơn hàng trăm thậm chí hàng nghìn lần so với số tiền chúng ta bỏ ra câu chuyện nó đơn giản và Dũng đang ở đây để phân tích cho chúng ta phân tích chúng ta điều đó vậy đầu tiên chúng ta sẽ nhìn về cổ phiếu dòng dầu khí cách đây một vài tháng một vài tuần Dũng nói rằng là cái cổ phiếu dầu khí nó chưa thể lên được hoặc là nếu bảo mua Dũng sẽ gì ạ tạm thời khuyến nghị chưa mua tạm thời khuyến nghị đứng ngoài tạm thời khuyến nghị để quan sát ai đã thấy điều đó comment cho Dũng số 3 được không ạ ai đã nhìn thấy là cái cổ phiếu dầu khí trong một vài tuần vừa vừa qua Dũng đều nói là một là bán ra hay là tiếp tục theo dõi hoặc là nếu cổ phiếu này phải tăng với khối lớn thì lúc này chúng ta mới quan sát chỉ một vài cổ phiếu đoạn ai đã nhìn thấy điều này chúng ta nói về sự thật vì sự thật nó luôn luôn là cho chúng ta là gì ạ bài học tuyệt vời nhất ạ. ok ạ và bao nhiêu anh chị em biết rằng là cổ phiếu dầu khí nó có thể test nó có thể test nó có thể rút bỏ test rũ bỏ có thể test có thể rũ bỏ đúng không nó có thể test có thể rũ bỏ biết được điều đó và sau test với khối lượng lớn nó quay trở lại nó sẽ có khoảng bao nhiêu phiên ạ à? nó sẽ có một vài phiên để ổn định tình hình trước khi tăng tốc và chúng ta sẽ thử phân tích nó xem chúng ta sẽ thử phân tích xem cái cổ phiếu dầu khí như thế nào đơn giản đúng đấy ạ chúng ta lấy một cổ phiếu PVChan anh chị em thấy là PVChan khi nó lên lên đây khối lượng rất lớn nếu chúng ta mua ở đây thì hôm nay chúng ta bị thua lỗ rất nặng và sau đó chúng ta thấy là nó đã giao động rất lớn giao động lớn này nó cho chúng ta biết rằng nhà đầu tư nhỏ lẻ đang mua cổ phiếu đúng không đang mua cổ phiếu vậy khi mà đang mua cổ phiếu thì điều gì diễn ra khi mà cổ phiếu đang mọi người đang quá nhiều người mua rõ ràng là thì cổ phiếu dầu khí nó đang là rất tốt vì giá dầu đang tăng mọi thứ đang tăng cổ phiếu ngân hàng chạy rồi cổ phiếu thép chạy rồi cổ phiếu gì ạ à? chứng khoán chạy rồi thì chỉ có cổ phiếu dầu khí là chạy nên chúng ta bắt đầu quan tâm đến cổ phiếu dầu khí đúng không ạ có phải khi mà chúng ta thấy thép chạy chứng khoán chạy ngân hàng chạy bất động sản một số đã chạy thì chúng ta có phải tập trung hết vào cổ phiếu dầu khí không ạ à? ai thấy điều này comment cho Dũng số 5 ạ à? ai học điều này hãy comment số 5 mà ai đã cảm nhận điều này hãy comment số 5 ai đã nghĩ cái điều này comment số 5 chúng ta đang khôn vặt muốn mua thật sớm để khi cổ phiếu chạy chúng ta bán ngay nhưng càng khôn vặt bao nhiêu chúng ta phải trả giá đắt bấy nhiêu thiếu kiến thức thiếu trải nghiệm thiếu kinh nghiệm chỉ thích thì à, nghe phím hàng đấy là nguyên nhân gốc rễ của thất bại cái khóa học bí mật đầu tư chúng sẽ hướng dẫn chúng ta cách để tư duy đúng khóa bí mật đầu tư sẽ hướng dẫn chúng ta cách để tư duy đúng hướng dẫn chúng ta cách để tiền nó đến từ đâu hướng dẫn chúng ta cách để chúng ta học cái phương pháp nào hướng dẫn cho chúng ta cách để nhà đầu tư F không có thể có được tiền lãi ngay trong vòng 1 đến 2 tháng khi tham gia thị trường. cái khóa này có thể trong thời gian tới Dũng sẽ gì ạ à? chia sẻ một cách miễn phí thông thường khóa này đào tạo trên thị trường Dũng tin chắc rằng là chúng ta phải trả một phí rất lớn nhưng có một câu chuyện như này này có nhiều người thấy rằng là khi Dũng giả có những khóa học có phí thì họ cũng thấy là đứng giả Dũng gì ạ à? bán ra để, để thu tiền bởi vì lừa gà vào để thu tiền nhưng anh chị em cứ thử thấy xem là nếu chúng ta học chúng ta ứng dụng và chúng ta có kết quả chúng ta được gấp 5 gấp 10 lần gấp trăm thậm chí là nghìn lần những cái gì chúng ta bỏ ra thì có phải lừa gái hay không ạ à? câu chuyện nó như vậy có khóa học và Dũng đưa miễn phí thì anh chị em lại bảo là gì ạ à? gì ạ à? vì không có ai học nên mới đưa khóa học này vào miễn phí câu chuyện thứ hai là gì ạ à? có nhiều anh chị em vừa rồi đăng ký khóa học xuống dòng tiền nhưng thực tế có khoảng độ 2 đến 300 người anh chị em đăng ký nhưng không được học bởi vì nó phun rồi nó không còn cơ hội chúng ta nên chúng ta gọi là trâu chậm thì uống nước đục trâu chậm thì bao giờ cũng uống nước đục và thậm chí là không có nước mà uống không có nước mà uống chứ đừng nói là nước đục thế ở đây chúng ta thấy là vậy nếu mà dũng phân tích cái cổ phiếu này thì anh chị em cần phải theo dõi phải quan sát phải gì ạ à? phải dình nó giống như con báo á giống như con báo trước khi mà con báo gì ạ à? con báo nó bắt con mồi nó phải chậm nó phải nhẹ nó phải quan sát một con báo nó tốc độ nó tăng tốc rất là nhanh nó chạy rất là nhanh nhưng nó bao giờ nó cũng phải phải quan sát big boy họ có rất nhiều tiền đúng không big boy họ có nhất tiền nhiều tiền họ có thể có chi phối thị trường họ có thể làm mọi thứ nhưng họ cũng cần phải mua cổ phiếu họ cũng cần phải ép cho nhà đầu tư khốn khổ ra hết hàng họ cũng phải làm rất nhiều điều họ phải kiên nhẫn sau đó họ bị kéo lên thì chúng ta thấy rằng là nhiều anh chị em thực sự khốn khổ nên chỉ phần comment thôi ạ à, là Dũng biết anh chị em nào đang là nhà đầu tư thành công và anh chị em đang là nhà đầu tư khốn khổ chỉ cần gì ạ à, cùng là gì ạ à, cùng là một cái cái theo dõi kênh như này cùng là xem như này nhưng phần lớn chúng ta thấy là xem để thấy rất là hạnh phúc happy cùng thấy là mạng nó đang tốc độ cao cùng thấy là biểu đồ đang rất là đẹp cùng thấy nhiều thứ đang rất là tuyệt vời nhưng chỉ có một số anh chị em lại nhìn thấy là cái biểu đồ nó mờ quá kênh thì nó gì ạ à, nó nó nhiễu quá nhìn thấy mọi thứ nó không rõ ràng tại sao ạ à? muốn thay đổi hãy nâng cấp cái mạng của mình lên ạ à. hãy nâng nếu nâng cấp nó chưa lên được thì nâng cấp tiếp ạ à. nâng cấp tiếp nâng cấp khi nào đó gì ạ à? nếu mạng nâng cấp rồi thì nâng cấp máy tính lên ạ nếu máy tính nâng cấp rồi thì nâng cấp cái trí tuệ chúng ta lên kiểu gì nó cũng sẽ tốt bởi vì hàng trăm hàng nghìn người đang có mặt ở đây theo dõi thì thấy gì ạ nó vẫn tốt nên anh chị em là thấy nó chưa tốt thì cần phải nâng cấp lên ạ à. và anh chị em thấy là mạng đang tốt ạ biểu đồ đang tuyệt vời mọi thứ đang gì ạ rất là nhanh có thể comment xuống số 1 đúng không ạ comment đi ạ nếu có đúng thì comment đi ạ tại vì tất cả luôn luôn xem vào những cái bài học xem vào cổ phiếu để chúng ta học nó nhanh học nó nhớ lâu thay vì chúng ta chỉ nói mãi cổ phiếu này có mua được hay không cổ phiếu này có bán được hay không cổ phiếu này nên bán ra hay là mua vào hay không như thế mà nhàn lắm à. chán lắm à. đúng không học nó phải vui đúng không ạ vui nó mới nhớ được lâu nó có cảm xúc nó mới nhớ được lâu còn học cái kia thì học hai hôm lại quên mất quên mất thì lại học lại và học mãi học 3 năm 5 năm 10 năm mà cuối cùng nó chẳng tốt nghiệp được có nhiều nhà đầu tư đầu tư 10 năm vẫn bị thua lỗ triền miên à triền miên hết năm này năm khác và bảo em học lại từ đầu em lại rút kinh nghiệm làm gì có kinh nghiệm à kinh nghiệm toàn là kinh nghiệm thua lỗ thì làm gì có kinh nghiệm nữa đúng không ạ anh em thấy không ạ à? kinh nghiệm toàn bị kinh nghiệm thua lỗ thì làm gì có kinh nghiệm nữa đơn giản thế thôi ạ à. ok chúng ta lại tiếp tục vui vẻ dũng này tất cả nhà đầu tư nhỏ này dũng Dũ ở đây là dũ khi mà cổ phiếu bị gãy cái đường SMA 20 thì bắt đầu các hệ thống phân tích kỹ thuật các hệ thống phân tích gì à, các loại kỹ thuật nếu anh chị em thấy là cổ phiếu bị gãy như này các hệ thống phân tích kỹ thuật họ làm gì ạ các chuyên gia phân tích kỹ thuật họ làm gì ạ mọi hệ thống phân tích kỹ thuật họ làm gì các chuyên gia phân tích kỹ thuật họ gì khối lượng lớn giảm giống như phân phối họ làm gì ạ anh chị em comment kìa họ làm gì à, họ làm gì đơn giản đấy đây là hệ thống này nến ui một cái nến dài bắt đầu giảm RSI đang cắm xuống đang lên nó cắm xuống như này thì làm gì ạ macd cắt bán đâu bán chứ các chỉ báo khác loạn trưởng hết cả lên ạ à. Ichimoku ôi giời chuẩn bị xuyên thủng mây ạ à? bán không ạ à? bán hết mây to mây nhỏ mây lớn mây bé là cần phải bán hết bởi vì nó bán phải bán vì học chúng ta chỉ học gì ạ à? học mỗi cái là các tín hiệu nhìn mỗi tín hiệu thôi mà không nhìn tổng thể nhìn vào một cổ phiếu mà chỉ không nhìn vào tổng thể không nhìn bao trùm nó giống như thầy bói xem voi á giống như là một anh chị em nhìn cái này này đây là một cái gì ạ à? cái lọ ông nhìn vào đây thì kết luận này ông nhìn vào đây kết luận này ông nhìn phía trên này kết luận này ông nhìn phía này kết luận này nếu chúng ta nhìn bao trùm quan sát hết thì ạ chúng ta nhìn thấy là một cái lọ chúng ta đọc được hết kịch bản lúc đấy mọi thứ sẽ khác biệt so với các nhà đầu tư khác hôm qua một bạn hỏi là cái VSA nó khác biệt với hệ thống đầu tư khác như nào thì VSA nó đọc là giống đọc bao trùm nó đọc bao trùm nó nhìn được hết gì à? từ đi từ đứng từ gì à? cái cái cái gì ạ à? cái, cái test cung test cầu từ dáng đi dáng đứng ăn mặc tất cả mọi thứ nhìn được hết ở bên trong bên ngoài họ nhìn được hết đấy có đi thẩm mỹ viện họ cũng nhìn được đúng không đúng không đi thẩm mỹ viện chúng ta cũng nhìn được nên anh chị em là nếu một người đi thẩm mỹ viện mà chúng ta nhìn được có cách nào để nhìn viện được không ạ có cách nào để nhìn được một người đi thẩm mỹ viện đúng không nếu bình thường mà chúng ta không có kỹ năng thì chúng ta làm nào ạ không có kỹ năng thì chúng ta làm nào ạ tư duy này tư duy ạ không có kỹ năng không có cái gì có cách nào để để nhìn được những người mà đi tầm thí viện sau này là sự chúng ta lấy họ về làm vợ hay làm chồng có cách nào không ạ trêu thì anh em ạ nhìn được một chút anh chị em thấy rằng là vừa học vừa vui này mới sơn miệng có cách nào chúng ta thử tư duy cái thế nào học chứng khoán nó khó mới học cái kia mà chúng ta thì ạ à? lại không cần nhìn bố mẹ ok thông rất thông minh rồi, rất thông minh ạ à. xem hồi còn nhỏ nhưng vấn đề là họ giấu hết các thông tin rồi ạ à. đúng rồi sau này đẻ con ra thì biết ngay mà đúng không <laughs> nhìn con ra là biết ngay mà đấy nên chúng ta cứ đi lấy tìm người vợ người chồng mà ôi nó đẹp nó nọ kia nhưng về sau này ông chồng cũng là đi lừa một bà vợ cũng là thẩm mỹ viện nhìn trông là rất là đẹp trai sau đó nghĩ là chắc phải đi lừa một cái bà nào đó để thẩm mỹ viện cho nó ngon sau đó bà đấy cũng nghĩ là mình thẩm mỹ viện để đi đi lừa một ông gì à, nào đẹp trai đó để về lấy làm vợ làm chồng xong cuối cùng này về đẻ ra con cuối cùng là không biết là con nó giống ai nữa đúng không đấy trong đầu tư chứng khoán tôi cũng thấy như thế đấy cổ phiếu bao cung nó giống như vậy đấy ạ à. cứ cứ nó vẽ cho hình rất là đẹp xong vài hôm nữa nó không có thanh khoản như hôm trước cổ phiếu hôm qua chúng đã nói cổ phiếu đấy ạ à. đẹp vô cùng tổ quốc ta ơi đấy à. đấy không có thanh khoản luôn ạ à. muốn bán cũng không bán được muốn khóc cũng không khóc được nhưng giá của nó đang là 190 đúng không muốn khóc cũng khóc được muốn gì ạ à? làm gì không làm được đấy không có kiến thức nó nhục như thế đấy CDO cả công ty chứng khoán to đùng thế giới ạ Việt Nam này cũng bị chết như thường chuyên gia phân tích kỹ thuật của công ty chứng khoán lớn nhất Việt Nam cũng chết cả công ty cũng gì ạ cũng gì ạ cũng dính đòn mà trong khi đó chỉ có DVD phân tích được thế mới lạ và thậm chí là tất cả nhân viên học viên của DVD đều phân tích được ai cũng phân tích được cũng tin chắc là như vậy thế bây giờ chúng ta đang thấy rằng là lại phân tích cổ phiếu gì ạ cổ phiếu PVS PVD chúng ta nhìn này, này một cổ phiếu nếu mà nó lỏng quá thì nó sẽ có cái đợt rũ bỏ tùy vào dạng cổ phiếu đây một dạng cổ phiếu đi lên nếu nó không có sự ổn định nó sẽ rũ bỏ rũ bỏ xong thì có thể một hai phiên anh chị một hai phiên nó có sự ổn định trở lại trước khi một cái đợt tăng từ 16 lên đến 21 16 lên 21 là bao nhiêu phần trăm anh chị em ơi ạ à? mãi nó không lên mãi nó không lên lãi mãi nó cứ ngủ quên sau đó nó tăng một nhịp nó kéo rũ bỏ toàn bộ các nhà đầu tư yếu ông phía trước khi nó lên từ 16 lên 21 nhưng nó phải có một hai phiên ổn định anh chị nhỉ nó cần một hai phiên ổn định trước khi nó lên xa hơn chứ không phải là ngày mai nó lên đâu ạ à. đúng không đấy chúng ta thấy mà bây chúng ta đang gì ạ à? đang tập trung vào cổ phiếu dầu khí mà anh chị em hỏi cổ phiếu khác thì chẳng biết Dũng trả lời như nào nếu mà Dũng trả lời mà cổ phiếu gì ạ à, khác thì anh chị em có bảo là ông này đang bị chập mạch dở hơi đúng không ạ đúng không có phải không ạ nên ở đây nó cũng rũ nó rũ xong nó phải hồi nó phải hồi về gì ạ về 30 về 30 sau đó nó mới gì ạ nó tích lũy ở trên vùng 30 này nó mới chạy anh chị em hiểu chưa hiểu thì comment cho dũng cái á. hiểu thì comment cho dũng cái tặng cho dũng một cái like nào tặng cho dũng một cái like hay comment trên youtube thì ạ anh chị em comment youtube anh chị em hỏi cái gì anh chị em phải hỏi bây giờ tự nhiên anh chị em không hỏi làm sao dũng có chủ đề nào để làm sao có chủ đề nào để lại livestream nên anh chị em cần gì phải hỏi được nhiều cái câu hỏi trên gì ạ à? trên cái đường gì ạ à, cái phần uh, ô chép ở YouTube á, để Dũng gì ạ à, Dũng biết là cổ phiếu đó hay là ngành nào đúng không ngành nào cổ phiếu nào nhóm nào xu hướng là gì điểm pivot là sao tại sao là quy luật 31 chúng ta có nỗi đau gì nhiều anh chị em có nhiều nỗi đau sao không lôi nỗi đau của mình ra để Dũng giải quyết cho đúng không giải quyết tất cả những vấn đề thực tế là em bị tâm lý làm nào giải quyết được tâm lý chẳng ai hỏi cả làm sao mà có có thể trả lời được đúng không không ai hỏi làm sao cũng trả lời được à? dẫn đầu đơn giản thôi ạ à. đây là đây là cổ phiếu này hồi này chúng ta nhìn thấy cái gì này tiếp tục này cổ phiếu này cũng giảm giảm rất mạnh BRS giảm nhưng nó hồi đợi nó hồi ạ à? đợi nó hồi nhá rũ bỏ đợi nó hồi ạ à? đầu nó hồi tích lũy cho một hai hai phiên nữa sau đó là cổ phiếu gì ạ à? pvchan pvchan nó có lên được không ạ theo anh chị em nó lên được nó giảm rất mạnh sau đó lại hồi mất một vài phiên nữa nó giống như phiên này này nó giảm xong nó phải hồi xong mất một hai phiên nữa nó mới tăng ạ à. vậy sau đó pvd pvc pvc thì quá yếu rồi anh chị em à PVC nó xuống này quá nhiều nó hồi thì cổ phiếu này cũng là cổ phiếu bét bạc còn gì nữa PVD PVD nó cũng đang test lại đáy test lại đáy khối lượng thấp hơn thì tốt hay xấu ạ test lại cái đáy này khối lượng thấp hơn thì tốt hay xấu anh chị em ạ à? tốt hay xấu comment cái anh chị em học về VSA rồi anh chị em nào đã hiểu rồi toàn là tín hiệu test TS là tín hiệu của của SOS mới giảm mạnh hồi là tín hiệu của SOS mới vậy giảm mạnh mà nó lên thì đấy là dòng tiền của tổ chức hay là dòng tiền của cá nhân test mà nó lên ở đây dòng tiền của tổ chức hay là cá nhân đấy chúng ta cần phải hiểu rõ rằng đấy phải nắm rõ được cái, từng cái cái dạng của các nhà tạo lập họ đang làm gì đúng không họ phải chúng ta phải hiểu họ đang làm gì đúng không ạ họ rũ như nào sau rũ đó có phải nó lên ngay không ạ à? cái nó cần thời gian nữa đấy chúng ta nhìn thấy không ạ nó rũ hết đúng không bị gãy cây nó rũ sạch đúng không rõ ràng là có SO 6 bởi vì giảm khối lượng lớn đúng không giảm khối lượng lớn như này SO 6 tức là rũ hết toàn bộ rồi thì phải nó kéo lên là nó sẽ rất mạnh bởi vì toàn bộ các nhà đầu tư đã ra hết rồi cho anh chị em một cái cổ phiếu D này nói luôn ạ à, đó là cổ phiếu cũng nhiều nhà đầu tư khốn khổ sau khi bị rũ này. Rũ xong. Anh em à, nó rũ xong này. Lỏng quá. Lỏng quá. Rũ xong. Xong nó chạy. Và nó chạy tăng tốc. Rất là nhanh. Cổ phiếu này PHR. Nên học mà không biết hiểu rõ bản chất thì chúng ta sẽ phải trả giá rất là lớn P PDR anh em thấy không ạ đấy xong này. sau những vụ này nó rũ cho chúng ta còn váy để mặc không ạ lần trước chúng ta mua những nhịp này thành công sau đó chúng rũ cho chúng ta không còn váy để mặc sau đó nó lên và chúng ta đã đang hoảng hốt thì nó tăng như vũ bão nếu anh chị em nào mà học hỏi Dũng target thì nhà mình có trả lời đúng không ạ nhà mình trả lời thêm target cổ phiếu MBS và cổ SHS target là bao nhiêu ạ anh chị em có thể trả lời cho Dũng được không ạ nhà mình đặc biệt là anh chị em đã theo dõi kênh của Dũng rồi trả lời ta ghét đi ạ trả lời đi ạ target là bao nhiêu cổ phiếu mà cứ đo target là mệt lắm anh chị em ạ à. bây giờ chúng ta nghĩ rằng nó lên 20 nhưng thực tế nó lên 30 lên 40 lên 50 mà dùng target cổ phiếu nó liên quan đến ba này một là tích lũy tích lũy ngắn tích lũy dài nó liên quan đến tích lũy thứ hai liên quan đến thị trường chung thị trường chung nó tốt thì nó khỏi lên đến nhiều trăm phần trăm nhiều chục phần trăm nếu chúng nó xấu thì chẳng có ta ghét rồi nó liên quan đến gì ạ à? liên quan đến dạng cổ phiếu đó là lướt sóng hay là cổ phiếu gì ạ à? đầu tư chung và dài hạn hay là cổ phiếu gì ạ à? lướt sóng hay gọi là cổ phiếu tăng trưởng và chúng ta cứ sử dụng target target này là là cái cách phân tích của rất nhiều công ty chứng khoán đúng không thì tất cả chúng ta thấy rằng là dù là chúng ta đo lường mức lên bao nhiêu hay mức giảm bao nhiêu lỗ chúng ta không phải là lỗ đến bao nhiêu để kết thúc nhưng lỗ bốn phần trăm là cũng cắt rồi lỗ tám phần trăm là cũng là nghỉ rồi ạ bốn phần trăm cắt tám phần trăm nghỉ nên chúng ta thấy là dùng mà ta ghét để mua bán cổ phiếu nếu mà nó lên đến bao nhiêu lên 80 mà bên bây giờ chúng ta ta ghét là 60 rồi chúng ta bán ra thì sao đến 60 rồi nhưng nó phải lên đến 80 nó kết thúc và chúng ta bán vì chúng ta một cái gì ạ à? một ai đó bảo chúng ta là nó lên 60 kìa nhưng nó lên 80 chúng ta target là 80 nhưng bây giờ gì ạ à? nó lên đến 79 rồi nó chưa đạt 80 chúng ta không bán được nó lại quay trở lại cái điểm cũ điều gì diễn ra đơn giản thôi ạ à. Dũng giải thích như vậy anh chị em hiểu chưa ạ nên ông nào mà nói về gì ạ à? cổ phiếu giá bao nhiêu được chưa thì chúng ta gì ạ học về gì ạ trong hôm nay anh chị em nào học viên của gì ạ khóa học xuống dòng tiền chúng sẽ nói là điểm bán làm thế nào chúng ta bán cổ phiếu đúng thời điểm làm thế nào để chúng ta thoát ra một cách an toàn làm thế nào để chúng ta gì ạ có thể thoát ra và đi chơi du lịch trong khi đó cái nhóm ngoài kia họ vẫn gì ạ vẫn tiếp tục bám tàu nên hôm nay anh chị em gì ạ à, xuống dòng tiền K3 xuống dòng tiền là trực tiếp K3 thực ra xu hướng dòng tiền nó là K rất là, là lâu rồi nó khoảng K bốn mấy rồi ạ nhưng học trực tiếp theo cái cái đợt này thì nó là là xuống dòng tiền ba xuống độ trực tiếp thì anh chị em thấy là chúng ta sẽ gì ạ biết được thời điểm là bán ra biết thời điểm tiền là mua vào và tối chủ nhật đúng không ạ tú chủ nhật Dũng sẽ có một cái chương trình giới thiệu về vết A đấy cho em hiểu thế nào là vết A và chúng ta gì ạ sẽ hiểu sâu về vết A hiểu là tại sao chúng ta phải sử dụng công cụ vết A trong đầu tư chứng khoán nên chương trình này sẽ là một chương trình rất đặc biệt dành cho tất cả anh chị em có thể Dũng sẽ dạy trên room yeah, dạy trực tiếp trên room nếu anh chị em nào đăng ký sớm tại vì sẽ có một lượng lớn anh chị em học viên tham gia nên chỉ còn một vài chỗ để cho anh chị em nào có thể đăng ký sớm nên chúng ta e gì ạ à, gần đến đấy thì cũng sẽ cho cái số lượng anh chị em có thể tham gia được còn anh chị em nào mà chậm chỗ giống như khóa học xu hướng đợt dòng tiền đợt này nhiều anh chị em là chậm chỗ cứ đợi đợi đợi cuối cùng là không còn chỗ để học đấy tại vì hệ thống đầu tư của Dũng tại thời điểm này đó là hệ thống đầu tư online tức là đang học trực tiếp online số lượng học viên lớn nhất Việt Nam về đầu tư chứng khoán tức là một cái khóa học online được ạ à, 6 đến 700 người 800 người không phải ít đâu đấy là hệ thống học có phí chứ không phải không có phí thế anh chị em là nếu bình thường 6 7 800 người họ là những người mà không thông minh họ đi bỏ tiền ra học những khoa học này thì không biết là họ có đúng hay không thì tất cả mọi thứ là, là do kết quả đúng không đừng có nhìn vào con số mà hãy nhìn vào kết quả của họ một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em đã theo dõi tham gia chương trình livestream buổi tối hôm nay chúc chúng ta có một ngày giao dịch thành công và nhớ ngày mai đó là một cái câu nói mà Dũng muốn hãy gửi đến anh chị em đó là gì ạ trong xu hướng thị trường đi lên thì đầu tuần nó làm gì ạ trong xu hướng đầu thị trường đi lên đầu tuần nó làm gì và cuối tuần nó làm gì ạ cái bài học này dạy mãi rồi nhưng nhiều anh chị em lại cứ hỏi biết trước rồi mà cứ hỏi comment cái này trước khi kết thúc ạ à. anh chị em comment ạ à? comment cái trước khi kết thúc đúng không comment quy luật 31 cũng sẽ làm quy luật 31 trong xuống thị trường đi lên đầu tuần làm sao cuối tuần nó làm sao đúng không đầu tuần linh sinh biến động nhỏ thậm chí là giảm cuối tuần tăng hoặc là tăng mạnh nên ở đây chúng ta là ngày mai cái cổ phiếu nào dẫn đầu cái nhóm nào dẫn đầu và chúng ta cần phải nhớ là gì ạ mô hình gì đang dẫn đầu và khi mà chúng ta gì ạ không tận dụng được cơ hội đợt này thì chúng ta cần phải đợi mất tận ba sáu tháng chứ nửa năm thị trường không lên và cuối cùng chúng ta gì ạ đặc biệt là anh chị em F0 tham gia vào nhưng cuối cùng không những không có lợi nhuận lại bị thua lỗ và chỉ cần một thua lỗ thôi là chúng ta bị ám ảnh cả đời đúng không chỉ cần một lần thua lỗi thôi là chúng ta bị ám ảnh cả lời và quan trọng là nguy hiểm như thế này khi chúng ta bị thua lỗ càng nhiều càng càng nhiều thì cái toàn bộ thua lỗ đấy nó đưa vào tiềm thức chúng ta khi chúng ta học cái phương pháp càng nhiều càng nhiều thì nó lại đưa được tiêu vào tiềm thức chúng ta nên chúng ta thấy là những anh chị em học tiếng anh ấy đó càng già thì rất khó học tiếng anh bởi vì chúng ta được bị gì ạ à? bị rất nhiều cái khác cái rác nó đưa vào đầu chúng ta những trẻ trẻ em nó học rất là nhanh bởi vì nó mới toanh học cái gì nó biết đến đó nên anh chị em là càng ép không càng diện mới thì học lại càng nhanh bởi vì họ chưa được gieo những cái dấu ấn xấu ở trong đầu họ chưa được bị thất bại họ chưa bị làm sao cả nên đấy là cách mà anh chị em mới đáng nghĩa là chúng ta gì ạ à? phải học ngay rồi tìm hệ thống ngay chúng ta cứ đi đầu tư tại thất bại thất bại thất bại sau đó thất bại không chịu được thất bại thua lỗ quá nhiều thất bại bởi vì mất hàng trăm triệu hàng, hàng tỷ hàng vài tỷ không chịu được bắt đầu thì đi nghe các khúc nọ lúc kia mới đi học lúc đó nó quá muộn rồi mà học nó lại không có kết quả học lại chẳng không có kết quả đúng không đơn giản thôi ạ đấy câu nói này là cô nói là mất năng lượng nhá à, bỏ cái câu nói tiêu cực chuyển sang tích cực được chưa về viết ra bởi vì ám ảnh sợ hãi là đấy, hãy chuyển đổi chưa tôi chưa thông minh lắm thì bằng là tôi rốt thì thằng nhà tôi đang thông minh đấy đấy là những câu hỏi chúng ta có chuyển đây là trong khóa học NLP ai nghiên cứu về NLP sẽ biết được một lần nữa xin cảm ơn tất cả anh chị em có mặt trong cái buổi tối tuyệt vời ngày hôm nay và anh chị em trong cái khóa học xuống đồng tiền chúng ta chuẩn bị vào lớp để chúng ta học bài hôm nay chúng ta là dạy cách là làm sao để bán cổ phiếu thoát ra một cách an toàn mà lại lợi nhuận là cao ok xin cảm ơn rất nhiều và hẹn gặp lại chúng ta vào buổi tối hôm nay